các bạn đã quay trở lại với channel của mình hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề định hướng trong việc học tập thì uh, có nhiều bạn uh, chuẩn bị uh, thi vào đại học và học đại học thì không biết chọn ngành nào ngày nào thì uh, ở đây nó sẽ có hai vấn đề các bạn muốn kiếm tiền hay là các bạn học vì đam mê học vì đam mê có nghĩa là chúng ta học chúng ta nghiên cứu cái phật đó nghiên cứu cái môn học đó chúng ta chỉ cần đạt được chúng ta hiểu hết về cái môn học đó là chúng ta phải rồi tiền có cũng được không có cũng không sao hoặc là có vừa đủ thôi là cũng ok còn cái ờ, điều thứ hai là các bạn muốn học một cái gì đó mà các bạn phải học thành đại gia thì thật nhiều thì nó sẽ thì những cái bạn nào quên cái hướng đại gia mà nói trước là hiện tại các ngành nghề thì ờ, cái ngành kinh IT sẽ là cái ngành có lương rất là cao thế giới ngày càng phát triển thì công nghệ ngày càng ờ, phát triển công nghệ phát triển thì, thì là nó là mức hiện đại cho nên là cái lực lượng IT nó sẽ là lương rất là cao đó, thì ờ, giúp cho bạn có một cái cuộc sống khá giả đó chưa đại gia chưa nha đại gia thì có nhiều yếu tố trở thành đại gia chứ không không không phải là ai đi giỏi là bịch giỏi là thành đại gia đó các bạn nên là đại gia nó có rất là nhiều yếu tố bên ngoài tác động vào à, thì à, nhưng mà cuộc sống của ngành IT sẽ à, ok hơn tốt đẹp hơn những ngành khác lương sàn sẽ cao hơn từ xưa tới giờ rồi kể cả lập trình hay là mạng thì à, nhưng mà đòi hỏi à, người học phải kiên trì nỗ lực cực đó cực là nhiều thì cái diện gì các bạn ví dụ như các bạn làm nhiều hơn ta thì các bạn lãnh tiền cao hơn ta thôi đơn giản vậy thôi các bạn dắt óc suy nghĩ nhiều hơn ta thì các bạn phải lãnh tiền cao hơn ta đó cụ thể làm đại gia à, kiếm tiền nhiều hơn nữa thì có một ngành nữa đó là ngành kinh doanh ngành kinh doanh thì khả năng chiến đấu rất cao không chỉ chiến đấu à, về à, năng lực với nhau mà còn phải chiến đấu về cạnh tranh với nhau có nghĩa là cái ngành đó rất là đông rất là đông người à, cái ngành đó thì à, thằng dở cũng ra trường thằng, thằng, thằng dở cũng cũng cũng cũng có việc và thằng giỏi cũng có việc thì à, nó rất là cạnh tranh còn như cái ngành IT hồi nãy á, thì các bạn phải giỏi các bạn phải làm được thì người ta mới mướn nha các bạn mà không làm được là các bạn thất nghiệp đó làm trái ngành đó chứ không phải đơn giản đâu ừ, thì cái gì nó cũng đánh đổi cái nó còn kinh doanh thì các bạn lên mơ hút hơ và các bạn đi bán bất động sản cũng được nữa không có sao hết ừ, thì à, ngành kinh doanh thì cái gì cũng vậy các bạn làm IT các bạn phải làm là sản phẩm rồi cũng bạn phải bán bán nó chính là kinh doanh thì cái ngành kinh doanh giúp cho các bạn trở thành đại gia nếu như các bạn có đủ năng lực và yếu tố ngoại cảnh đó. còn cái ngành mà các bạn học vì đam mê học vì à, cứu chữa người bệnh hay à, đó giống như là bác sĩ nè người ta học vì đam mê người ta muốn chữa bệnh người ta muốn nghiên cứu chế tạo thuốc chữa bệnh này nọ kia thì người ta có tiền cũng được mà không có tiền cũng không sao hoặc thành đại gia được càng may mắn đó thì lại vậy thì chứ đó là cái những cái ngành à, ví dụ như là sinh học này cái nọ đó hay là hay là làm cô giáo thầy giáo gì đó nó người ta ước nguyện người ta làm được cái đó là người ta làm cái đó thì các bạn học cái đó người ta không có ước nguyện làm đại gia đó, cho nên là ví dụ như nhiều người cứ suối các bạn học có đúng cái ngành đó đi ngành lương cao này ngọ các kiểu nhưng mà cái tâm nguyện của người ta không cận tâm nguyện của người ta là người ta muốn làm cái đó cô giáo hay là bác sĩ hay làm kỹ sư hay là xây nhà xây được nhà là phái hay gì thôi chứ không không có làm được gia thì nó là như vậy ừ cho nên là tùy theo các bạn có những cái định hướng nào thì các bạn đi theo cái lối đó và cũng còn cái năng lực của mình nữa ví dụ như mình muốn kiếm ngành đại gia ở mình muốn có một lương cao mình học IT mà học dở mấy môn tự nhiên sao học IT thì như nãy mình nói học IT là các bạn phải làm được các bạn mới có việc các bạn không làm được là các bạn thất nghiệp luôn làm trái ngành còn như học kinh doanh các bạn học dở dở ra ngu ngu bán bất động sản người ta nhận luôn không cần cái gì cả <laughs> đó thì đó cho nên là ví dụ như IT nghe nói là lương cao đúng đã ghi là lương cao hơn trong mấy ngành kia nhưng mà phải có năng lực đó thì các bạn cứ tự mà suy xét à, đừng có nhảy theo đám đông để rồi ờ, lãng phí thời gian thời gian rất là quý báu các bạn các bạn còn trẻ các bạn không thấy đâu chứ giờ mình thấy rồi đó giờ mình muốn có nhiều thời gian hơn mà không có được đó <clears throat> thì các bạn cứ ờ, hướng nghiệp theo cái điều mà các bạn mong muốn còn nếu mà các bạn không biết được mình đang muốn cái gì đó các bạn phóng ra ngoài các bạn làm đi các bạn khoan học đại học không gấp khi các bạn ra ngoài các bạn làm này kia hai ba công việc năm bảy công việc gì đó các bạn thấy thích cái công việc nào lúc đó các bạn quay trở vào các bạn học đại học giờ cũng dễ lắm không cần phải ba chục các bạn học cũng được nữa chứ không phải là là cứ qua cái đợt giống như là lớp 10 đến lớp 11 khi gớt cái là nghỉ đâu không có năm sau năm tới năm kia mà học quay trở lại học để có học học đúng cái con đường các bạn đi thì các bạn học sai rồi một cái rồi coi như là coi như xong sai bốn năm năm rồi còn gì nữa mà gỡ hết gỡ ở đâu gỡ là già rồi già đi xin việc khó lắm già đi xin việc là không có dễ đâu mặc dù các bạn có năng lực các bạn khó xin việc nữa người ta không thích nó là vậy người ta không thích cho nên là không thích thì làm sao các bạn xin việc các bạn rồi các bạn tự ra các bạn làm á thì đâu phải chuyện đơn giản là tự ra làm là một cái điều mà còn là cực kỳ khó khăn hơn nữa có gọi là tài các bạn dụ như các bạn học trong trong trường các bạn đi à, giỏi đó các bạn ra làm chức vụ cao ở trong công ty đó thì các bạn khi mà các bạn phóng ra các bạn làm tự làm á các bạn năng lực nó còn cao hơn mấy thằng kia nữa cho nên là các bạn đừng hy vọng cái chuyện đó có thì càng tốt mà cũng không có thì nhưng mà cũng đừng quá hy vọng về cái cái, cái ừ, phóng ra làm viên này kia hiểu là cực kỳ khó nha các bạn thì khó không phải ai cũng muốn được là được đâu đó thì à, mình chỉ có chia sẻ bao nhiêu cho những cái bạn nào chuẩn bị đi vào đại học thì các bạn à, có thể là chưa biết gì đó, thì các bạn có thể đi làm năm bảy công chuyện gì đó tôi đi làm cái này bán bất sản hợp không không hợp thì phóng qua làm gì đó rồi cái làm gì đó rồi cuối cùng tôi thấy cái điều đó là điều là làm tôi tôi thích thì tôi sẽ chọn cái ngành để hỗ trợ cho cái điều đó ừ. à, các bạn sẽ đi đúng đường và dắn tắt thời gian các cũng kiếm được tiền các bạn các bạn chỉ cần được thành công là các bạn được các bạn đừng quá quan trọng mà thành công sớm hay thành công trễ thành công là các bạn ngon rồi thành công là ngon rồi thành công sớm được thì hay còn không thành công mới là dở thành công chậm không sao cả cho nên là đừng gấp gáp rồi đâm ra là, là hư hại hết còn những cái bạn nào mà muốn làm giàu thì các bạn học những cái cành kia như nãy mình nói còn các bạn nào học gì đam mê học gì ờ, thì có nhiều người gì mấy chứ không phải ai cũng muốn làm giàu đó các bạn có những người không muốn làm giàu họ chỉ muốn nghiên cứu họ chỉ muốn phát triển sản phẩm này gọi ra nó bị dung sinh học hay là bác sĩ hay là thầy giáo thầy cô giáo người ta chỉ muốn làm thầy giáo để dạy học vậy thôi là được là ok còn có tiền thì càng tốt không có tiền không sao người ta không có ước nguyện cao còn những bạn ước nguyện cao thì các bạn phải học cái ngành IT hay là những ngành à, kinh doanh chứ còn các bạn ước nguyện cao mà các bạn học à, thầy giáo hay là các bạn học à, này kia nọ thì cái cái cái, cái khó lắm các bạn khó để mà thành đại gia lắm trường hợp cá biệt mới thành đại gia được cho nên là định hướng cái rất là rất là quan trọng các bạn ờ, rất là quan trọng do đó các bạn chỉ cần quyết định mà nó sai lệch một cái là các bạn mất 45 năm liền là các bạn chậm hơn người ta rất là chậm liền đó. phải coi năng lực của mình nữa ví dụ như cái mình thích cái ngành đó thích ngành IT hoặc các môn tự nhiên mình dở quá không học nổi thì cũng phải chuyển ờ, cái khác thôi các bạn ơi chứ chứ không không thể nào bắt buộc các bạn nhồi nhét các bạn không được đâu như nãy mình nói cái ngành đó mà các bạn không có làm được công chuyện á người ta thuê các bạn vào ví dụ như giờ mình nói đơn giản thuê vào sửa máy tính bạn không sửa được thì làm sao mà người ta là thuê các bạn được còn như ngành kinh doanh các bạn không biết gì người ta cũng thuê bạn được nó những điều nó khác biệt nhau là chỗ đó thì các bạn cứ tự suy xét nhưng mà các bạn mới ra trường à, mới ra lớp 12 thì các bạn cũng chưa biết gì về những cái ngành đó những cái ngành đó chưa biết có phù hợp hay không thì các bạn xem là cái môn tự nhiên của các bạn có giỏi hay không là cái thứ nhất cái thứ hai là các bạn muốn cái gì thì nếu mà chưa biết muốn gì thì đi làm hết đơn giản thôi thì làm thì làm thí điểm một năm thôi một năm nhảy việc tuổi 18 19 nhảy việc người ta cũng không có cười các bạn đâu đó thì các bạn cứ nhảy nhảy nhảy nhảy xong rồi đó cuối cùng các bạn thấy phân thích gì thì các bạn học cái đó Ừ. lưu ý là những cái ngành nó sẽ không thể nào giúp cho các bạn làm giàu được có những cái ngành không thể nào giúp cho các bạn làm giàu được đâu cho nên những người bạn nào mà muốn làm giàu thành đại gia thì tốt nhất là không có chọn những cái ngành đó bởi vì cái con đường đi của nó sẽ rất là dài để tới được đỉnh đó, tới được đỉnh thì rất là dài giống như làm cô giáo này kia mà để trở thành đại gia thì cái con đường đi nó phải mất mấy chục năm còn ví dụ như cái ngành IT hay ngành kinh doanh gì đó thì cái đường đi của người ta ngắn hơn 5 năm mà dài năm là người ta có tiền hay là người ta giàu rồi thì nó là như vậy thì các bạn hãy cố gắng à, định hướng suy xét lại coi mình à, đang thuộc ở chỗ nào thì các bạn cứ chọn cái chỗ đó rồi làm niềm đam mê cũng ngon nữa các bạn niềm đam mê các bạn đạt được mục tiêu hoàn thành niềm đam mê à, giống như các bạn cua nhỏ đó mà đổ rồi thì coi như thành công còn gì nữa đâu cần gì nữa giống như các bạn giờ muốn làm cô giáo thì bạn thi đổ vô trường sư phạm là, là xong rồi là thành ước nguyện đã tội nguyện rồi có nhiều người đã ước nguyện nó đâu có tội nguyện được các bạn ví dụ như nó muốn làm đại gia mà không làm được nó cũng theo cả đời tới già tới chết ta cũng chưa có tội nguyện được cho nên là đừng nghĩ sao mà cuộc sống mà các bạn cảm thấy nó tội nguyện các bạn cảm thấy các bạn hài lòng với cuộc sống của các bạn đang hiện tại bây giờ lại như vậy tôi hài lòng là được đôi khi đại gia nó cũng đúng chưa có hài lòng cho nên là nó cũng còn chăn trở băn khoăn À, buồn tuổi mỗi ngày đó. còn các bạn đã hài lòng thì các bạn vui vẻ mỗi ngày đó. vậy thôi còn um, tiền thì đương nhiên ai cũng muốn rồi nhưng mà phải có sự hài lòng nữa chứ đừng có à, phải bị suối theo học kỳ một ngành nào mà mình à, không có đúng với cái cái chuyện mình mong muốn ừ. thì à, các bạn đang tốt nghiệp 12 các bạn hãy cố gắng xem mình đang cần cái gì muốn cái gì đó, có nhiều bạn chưa biết thì các bạn cứ phóng ra ngoài bươn chải một năm hai năm đi rồi các bạn sẽ quay cho gì các bạn học thì thôi còn học thì phải học hoài rồi đó học mãi mãi đặc biệt là các bạn phải biết lắng nghe nha các bạn không lắng nghe là không được tại gia nó còn lắng nghe các bạn nó biết các bạn nghèo hơn nói đó nhưng mà nó vẫn lắng nghe các bạn coi các bạn nói gì nhưng mà nó chưa chắc nghĩa làm theo các bạn cho nên là các bạn mà nghèo hơn ta mà các bạn không lắng nghe người ta nữa thì thôi các bạn ỉa luôn các bạn chịu chịu luôn chứ sao nữa ai giúp cho các bạn giờ người ta đã giúp vậy rồi thì không không không, không ấy nữa thì thôi chứ ai giúp nữa ờ, cho các bạn ừ. rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nếu các bạn cảm thấy à, có bất kỳ câu hỏi nào các bạn cứ à, comment ở phía dưới mình sẽ trả lời giải đáp cho các bạn